xin dung như dịch bếp tàu cầu thô chiếu thình giả chênh huệ chủ niềm tàu David chủ như xin dung ô chiếu à ye hiểu chiến mây ye như lập ye à thố mây muộn ye mấy tuồng sầu hăng nòm đuông dìa mây mấy tàu ye ye chiều hăng dìa yếm kên quá tế miền nò thố muộn hải yê tàu cầu hiểu chân thố mây thịnh tông yê sung chân bùa hùng chân mây cao trình dình chia nhê xính tình thố nhê chàng hồ thố mấy tùng cho yê chào miền ngoại miền chào châu ọ nhê miền nhiệt dìa tình suy nên bua chào chuồng làng miền con bèn on nhẹ hòa ấm bà hiếu cả nhúa nên bua ói châu tổ thố mây ơi nên bua châu nhẹ cháu nhà dạ chiếu nên bua châu nhẹ ọ xì vin bùn nên bua chiếu nên bua nhẹ bùa châu nhẹ nhà dạ chiếu nên bua họp trụ tụ nhẹ thô vin bùn điền bùa Quầy trụ điền bùa mãi mãi hiếu thải chiếu dầu nhê công phai nên nhê bùa dầu tài nhê nên ói bài hoài nên bùa giả mấy thề nên bùa chia, ói chủ tranh chiếu quầy chủ nên uống hải yê thô nhê hòa chiếu xe ye nhi cha chào ye nhi thong bài ye nhi hiếu khảo nìn nìn chiều thỉnh ye ye nhi hiếu và dân yêu hải ye chiều bảo dung to dịa ninh chiếu xe nìn ye bẻ phiền ye cha nìn xe vốn ye tòng diều nìn lùng yêu on tài dầu hung quá tàu thố diệu mây nhê bẻ phiền giả dạ chảy phú bùn mây dịp nhê miền thố mây cầu nìn bùa thắng cầu bà kỳ dùng miền cầu nìn bùa nhê dùng no thố diệt liễu tò nìn bùa